ta thấy là khối lượng giao dịch của phiên giao dịch ngày hôm nay cũng có cái sự cải thiện khá ở đây chúng ta thấy trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái nhóm à, các nhóm cổ phiếu mà có tín hiệu tích cực ví dụ như Hòa Phát đã giúp cho chỉ số VN Index tăng được 2,5 điểm Ở bên cạnh đó GVR Vinhome hay à, PLX Vietjet là những cổ phiếu mà cũng đóng góp cái đà tăng vào cho chỉ số VN Index trong phiên ngày hôm nay ở ờ, chiều ngược lại thì à, các cổ phiếu ngân hàng chúng ta có thể thấy đa số các cổ phiếu ngân hàng đều nằm trong cái top mà khiến thị trường giảm điểm ví dụ như công thương này hay là Vietcombank, Techcombank PP và VIB thì đều nhìn qua đây chúng ta thấy rằng là cái phiên ờ, ngày hôm nay thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nó có cái uh, cái cái tín hiệu uh, tiêu cực nó ảnh hưởng đến cái áp lực ảnh hưởng đến cái thị trường trong phiên giao dịch hôm nay về cái thanh khoản thị trường thanh khoản ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy trên màn hình này thanh khoản giao dịch ngày hôm nay là màu cam này này thì thanh khoản ngày hôm nay nó có cái sự ờ, tăng trưởng khá tốt so với phiên giao dịch thứ sáu tuần trước. Về độ rộng thị trường thì trong phiên ngày hôm nay cái độ rộng thị trường duy trì ở quanh cái mức 50% ờ, tức là khoảng tầm 50 50 phần trăm cái mã tăng giá trong phiên ngày hôm nay thì cho thấy rằng cái độ rộng của phiên của thị trường trong phiên ngày hôm nay nó khá là hẹp về khối ngoại thì khối ngoại tiếp tục bán dòng trong phiên ngày hôm nay thì họ tiếp tục có bán ờ, khoảng tầm gần 400 tỷ trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, trên sàn HOSE nhìn chi tiết về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay cụ thể là nhóm VN30 thì cũng thấy rằng là à, tiếp diễn cái xu hướng tích cực ờ, trong tuần trước thì nhóm cổ phiếu về dầu khí hay là nhóm cổ phiếu ờ, về thép tiếp tục có cái tín hiệu ờ, khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay đặc biệt là cổ phiếu dầu khí khi mà đặc biệt là cổ phiếu dầu khí là gas trong phiên ngày hôm nay thì đã có thời điểm gas chạm mức trần ngày hôm nay tức là mức giá 110 700 đồng và sau đó thì cái áp lực bán đã đã xuất hiện và khiến cái cổ phiếu này giảm ngược trở lại và đóng cửa mức giá 104 000 Bên cạnh đó thì hôm nay chúng ta cũng thấy chứng kiến đến cái sự tích cực của Hòa Phát khi mà Hòa Phát hôm nay cũng tăng được 2,2 giá. Tức là cái một cái mức tăng cũng khá là tốt, gần 4% trong phiên dịch hôm nay. À, và bên cạnh đó thì một vài cổ phiếu khác, ví dụ như PLX, PAU hay là một vài cổ phiếu Vinhome, VIX hay Vietjet cũng có cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay. À, và trong phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu ngân hàng, anh chị thấy các cổ phiếu ngân hàng hầu như các cổ phiếu ngân hàng đều đều giảm khá giảm khá khá so phiên ngày hôm nay à, cụ thể ví dụ như là có công thương hôm nay phiên nay giảm đến 3,5% khối lượng giao dịch công thương cũng khá là lớn hơn 20 triệu cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay à, rồi HD Bank cũng giảm 3% à, các cổ phiếu uh, banh khác ví dụ như là Tiên Phong Bank này à, Vietcombank Tech và STB cũng đều có cái, cái mức giảm uh, gần 2% trong phiên ngày hôm nay uh, bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán thì cũng tiếp tục uh, bị cái áp lực ờ, bán trong phiên dịch ngày hôm nay ví dụ như SI, SI ngày hôm nay thì cũng ờ, chịu cái áp lực bán và giảm đóng cửa giảm 1,5% so với phiên dịch trước đó VP hôm nay cũng giảm khá mạnh giảm hơn 1,4% trong phiên ngày hôm nay uh, dòng uh, cổ phiếu về Vingroup thì có VIX Vinhome và VRE thì đều có cái đa xanh nhẹ trong phiên ngày hôm nay. Nhìn chung thì thị trường sau cái phiên giao dịch hôm nay thì anh chị thấy rằng phiên ngày hôm nay là một phiên cũng biến động cũng khá là cái thân nến nó khá là nhỏ biến động khá là hẹp trong một cái vùng biên độ từ 1320 đến 1360 điểm do đó cái diễn biến phiên ngày hôm nay nó cũng không có không có gì quá quá chưa có gì thay đổi quá nhiều so với các phiên giao dịch của tuần trước à, khối lượng giao dịch thì có có tăng à, so so với các thời điểm trước thì đây cũng là một cái tín hiệu nó nó nó cũng khá là tích cực ở thời điểm này khi mà cái thanh khoản trong cái tuần vừa rồi nó cũng giảm và duy trì mức khá là thấp vâng ạ anh du thì anh du ờ, có cái quan điểm gì về ờ, thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay không ạ thì về diễn biến thì à, chỉ số vn index hay vn 30 trong à, phiên này nó không nhiều khác biệt mặc dù đã có nhiều đợt tăng giảm trong phiên ấy, người thấy là nó vẫn dao động trong một biến động rất là hẹp thôi và cái à, cái quá trình uh, sideways này của chỉ số nó diễn ra mấy tuần nay tính là từ đầu tháng 9 là nó vẫn dao động trong biên độ 13 uh, 16 đến 1360 thôi và nó chưa có gì mới nhưng mà nếu mà nhìn thanh khoản phiên nay thì tích cực hơn trước ấy, đấy là tín hiệu nó nó đỡ xấu hơn bởi vì nếu mà chúng ta nhìn phiên thứ sáu thì cái lo ngại về việc mà nó sẽ chạm thậm chí là những cái, rủi ro nó phá vỡ cái kênh giá dưới nó đang dần xuất hiện ấy. nhưng mà nếu nhìn lại à, trong phiên hôm nay chúng ta thấy là đầu phiên thì bối cảnh thị trường rất là tệ tức là cá nhân du quan sát thì đầu phiên à, cái diễn biến của thị trường à, rất nhiều mã giảm và chỉ có ít số lượng cổ phiếu tăng nhưng sau từ tầm 10 giờ trở đi thì cái độ rộng thị trường thay đổi rất là nhanh là mọi người thấy là cái thời điểm trước 10 giờ số lượng cổ phiếu giảm chiếm đến 54% thị trường và chỉ có 37% cổ phiếu tăng giá nó vẫn là một cái diễn biến rất là tệ tại vì như thế thì hầu hết tài sản người thì vẫn đang là giảm thì số ít cổ phiếu tăng giá và số ít số nhiều cổ phiếu đang giảm giá nhưng mà diễn biến từ sau 10 giờ đi thì cái các phiếu tăng nó tăng trở lại rất là nhanh và nó chiếm ưu thế tự nhiên đến ờ, thời điểm hơn 1 giờ đến năm sáu cổ phiếu nó xanh chỉ có 34% phiếu giảm thôi hầu hết là cổ phiếu ngành à, ngân hàng chứng khoán và à, vận tải biển còn các ngành khác thì tôi thấy nó rất là tích cực nhưng mà kết phiên cũng là một diễn biến nó cũng tạm chấp nhận được và nó thêm hướng tích cực khi mà có đến à, gần 50 phần trăm số lượng phiếu tăng này có 40 phần trăm số lượng giảm và có 10 phần trăm phiếu đi ngang thế nhìn cái diễn biến của cuối phiên thì nó cho thấy là cái cả cái thanh khoản ấy, thì ta thấy là cái thanh khoản của phiên nay cũng có sự cải thiện rất là tốt và cái ờ, mức độ rộng trong tại thị trường ấy, thì nó đã thấp hơn phiên ờ, ngày thứ sáu tuần trước thì phiên thứ sáu tuần trước thì sự rất là tệ diễn biến giảm tương đối ờ, mạnh rồi số lượng cổ phiếu giảm chiếm đa số rồi thanh khoản tăng nữa đâm ra nó gây nhiều cái lo ngại về việc chỉ số có thể uh, test lại cái kênh ra dưới và có những rủi ro nó có thể có thể vỡ thì uh, việc sideways thì nó cũng không đảm bảo là chỉ số không không có chuyện vỡ đúng không ạ nó có thể à, vỡ hoặc nó có thể break out lên mà chúng ta sợ nhất những kịch bản là nó tiến về cái đường hỗ trợ và nó bị vỡ nhưng mà những diễn biến ngày hôm nay nó cho thấy cái kịch bản vỡ thì càng ngày càng, càng thấp đi rồi đó, một phiên thì nó cũng chưa nói lên điều gì nhưng mà nó cho thấy là cái cái xác suất bị vỡ nó đang dần thấp đi và người thấy cái thanh khoản hiện nay nó cải thiện hơn hẳn so với phiên bản ờ, phiên ờ, hôm trước tức là cái thanh khoản nó được cải thiện ngay từ đầu phiên đến tận hết phiên nó thấy dòng tiền cũng khá tự tin tham gia mặc dù là có rất nhiều cổ phiếu giảm nhiều cổ phiếu phân hóa nhưng mà dòng tiền tham gia rất là tích cực rất là sôi nổi và người ta chấp nhận những cái rủi ro của thị trường hiện tại cổ phiếu vẫn phân hóa đi lên thì đấy là cái diễn biến mà tôi thấy là nó, nó tích cực hơn so với phiên sáu rất là nhiều một số điểm tăng cũng nhiều và cái rủi ro thì nó cũng cũng đỡ đi khi mà có một phiên dòng tiền nó quay trở lại rồi ờ, và trước phiên nay thì dũng vẫn thấy là ờ, nhóm ờ, các cổ phiếu như hòa phát ấy, là vấn đề cổ phiếu trong những cổ phiếu blue chip là rất nổi bật hôm nay nó chạm vào cái đỉnh cũ và nó hơi chứng lại một chút được quý phiên nhưng mà ờ, vẫn đóng ở giá cao gần nhất phiên và thanh khoản vẫn rất là tốt thanh khoản 45 triệu và đây vẫn là cổ phiếu mà cá nhân du và bên trung tâm tư vấn đầu tư đã nhiều lần đánh giá các anh chị rồi là vẫn duy trì quan điểm rất là tích cực về cổ phiếu và cái xác suất cao là nó sẽ vượt đỉnh và như trao đổi trong tuần trước thì, thì ờ, vọng nó vùng 62 63 khi nó vượt cái mô hình này nó cũng tương đối hợp lý thôi và trong ờ, bốn năm liên qua thì diễn biến của nó càng ngày càng tích cực hơn thì việc một cổ phiếu nó chạm về đỉnh cũ nó lùi lại là chuyện bình thường nhưng mà nó không tạo những cái nến xấu mà bị bán ngược về ờ, về giá tham chiếu giá đỏ thì không có gì là đáng ngại cả và cái xác suất của đỉnh thì nó rất là cao tại vì cổ phiếu này chỉ cần ngày mai nó nhún một chút đầu tiên và đến giữa phiên đầu cuối phiên nó bứt qua cái giá năm sáu năm sáu tư đấy thì nó sẽ vượt cái đỉnh và khi nó vượt đỉnh chắc chắn nó sẽ có hiệu ứng lên cái tâm lý thị trường một chút những cổ phiếu cùng ngành hoa sen nam kim hay là bgs và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường thì thị trường đang rất cần những cổ phiếu mà blue chip vượt đỉnh ngay cả như hoa sen điều nay cũng tiếp tục vượt đỉnh đi lên rồi cổ phiếu này vẫn rất là đẹp à, vượt đỉnh rồi tích lũy rồi lại đi lên nó cho thấy cái diễn biến cổ phiếu đang đang vẫn tiếp tục cái xuống uptrend của nó thôi chưa có gì tiêu cực cả ngành thép đến năm kim thế này cũng vượt đỉnh lên tiếp rất là tích cực hai phiên à, khối lượng tăng rất là tốt ngoài ra gas cũng là cổ phiếu tăng ngày hôm nay nhưng mà nếu mà nhìn về nếm thì gas hôm nay à, cũng chưa hoàn à, hoàn chỉnh lắm tại vì cái diễn biến trong phiên có những lúc tăng rất là mạnh tăng lên cả giá trần nhưng mà cuối phiên bị trộn ngược lại rất là mạnh người thấy là rộn ngược từ giá 110 về giá 104 và chỉ giữ được cái mức tăng 0,48% và cho thấy cái áp lực chốt lời cũng tương đối lớn thì như trao đổi trong tuần trước thì Dũng có đưa ra hai cái mức kháng cự của gas là 110 118 thì hôm nay nó chạm 110 và nó bị dối lại là chuyện bình thường người đấy nó là cái đỉnh của của 2018 thường cái tâm lý là nó ở một vùng đỉnh nào thì mà nó chạm đến và đã từng có một đợt suy giảm trước đấy thì người sẽ sợ là nó sẽ bị như thế trở lại nhưng mà cá nhân dung nghĩ là cái xung lực của gác ở thời điểm hiện tại và cái câu chuyện và việc thiếu giá khí ở trường mỹ ở trường châu âu ấy, khí thì nó sẽ thúc đẩy gác còn tiếp tục tăng giá và trong vài phiên tới có thể nó sẽ điều chỉnh nhưng mà cái xác suất nó tiếp tục đi lên vượt qua cái vùng 110 tiến về vùng khoảng 116 115 đấy thì cá nhân tôi vẫn đánh giá cao và nó vẫn là một cái cổ phiếu mà đang khỏe trong nhóm ờ, VN30 thì nó đang thúc đẩy chỉ số này trong 4 năm phiên trở lại đây và phiên nay thì nó cũng chưa có gì quá tiêu cực cả thì một phiên ờ, đến bị ờ, lộn ngược và khối lượng nó thực ra nó không có đột biến có thể là do mức tăng nóng của cổ phiếu thì nó nó trứng lại thôi và nó gặp cái cảnh cũ nhưng mà cổ phiếu này nó sẽ phù hợp với những ai mà còn nắm giữ để đợi chút lời thôi và cá nhân du hay tư vấn tư vấn đầu tư thì cũng có đưa ra kỳ vọng ở giá quanh 115 từ từ lâu rồi. tức là trên ý tưởng giao dịch thì người có khuyến cổ phiếu này và đưa ra cái mức kỳ vọng đấy cho năm nay là khá lý ờ, nhóm mà tiêu cực hôm nay thì thực ra vẫn là những cổ phiếu ngành ngân hàng thôi nó tiếp diễn cái mô hình giá xuống và nó chưa dừng lại cái đợt suy giảm các cổ phiếu nó vẫn đang lầm lũi xuống và như công đều một tuần mới với một cái phiên mà tiếp tục ờ, đi xuống và là chỉ có vỡ rồi giá đi lên thì ờ, đây vẫn là những cái gánh nặng cho thị trường thôi và những người cầm những cổ phiếu ngành ngân hàng này thì đang chịu những áp lực lớn tại vì một cái nhóm ngành mà đã suy giảm suốt 3 tháng qua trong khi đấy thì rất nhiều cái nhóm ngành khác thì nó chỉ điều chỉnh một thời gian nó lại đi lên rõ ràng cái áp lực tâm lý đang rất là lớn nhưng mà ờ, nó cũng qua mất những cái điểm bán tốt rồi và bây giờ nếu một người bán đuổi thì rất là khó xử thì thường cái đoạn thị trường giá xuống thì nó sẽ là cái đoạn mà nó rất là rất là chán nản mệt mỏi tôi điểm cái giai đoạn thị trường giá xuống đến khi mà mọi người chán nản và tuyệt vọng khi nó lại là đáy rất khó để bắn đuổi giai đoạn này à, và trong ờ, các phiếu ngành ngân hàng những cổ phiếu lớn thì cái dù có thể là Techcombank nó đang là vị thế nó, nó tích cực tức là vị thế nó không bị quấn nhiều theo cái nhóm mà banh phá đáy áp lực kéo xuống nhưng mà dù sao các cái hỗ trợ của nó từ tháng ờ, tháng 7 và tháng 8 thì mình thấy là cái suất vỡ nó hiện nó chưa quá cao nó đang cũng bị áp lực trong phiên nay nó chỉ giảm hơn một phần trăm thôi sao nó còn tích cực hơn rất nhiều cổ phiếu banh khác vì hầu hết các cổ phiếu banh khác đã đã phá đáy và đang đang rơi rồi ngay cả VIB cũng phá cái đáy nó thiết lập cách đây vài tháng nó đang rơi tiếp tức là nó chỉ là một cú hồi nó rất là ngắn đâu chưa chưa thành cú hồi lớn MB hay là ACB này cũng ờ, MB tiếp cận về cái vùng hỗ trợ nó cũng tương đối giống là tách nhưng mà nhìn nó yếu hơn và phải quan sát trong các phiên tới đó Tại vì cái rủi ro ngành ngân hàng thì nó vẫn tiếp diễn ngay cả ACB nay thì cũng có lúc mà chấm vỡ và nó cũng đang cố giữ đâu không biết là có giữ được mấy phiên thì có thể nó sẽ phải chịu những áp lực nó nó phải vỡ theo cái nhóm mà bị đang thường những cổ phiếu mà nó bị ờ, lôi kéo vỡ theo thì nó sẽ bất áp lực hơn tức là nó có, có những cơ hội nó có thể nó bắt lại được còn những cổ phiếu mà nó chủ động đi xuống thì nó sẽ là những cái cơ hội mà áp lực nhất nhất là với công thương hay là Ờ, VAB hay lên Vietport hay STB là những cái cổ phiếu mà nó đã vỡ hẳn Có điểm của du với những cổ phiếu ngành ngân hàng thì, thì mình phải tiếp tục chờ đợi thôi tại vì uh, nó vẫn là tiếp diễn mô hình giá xuống và việc đoán đáy thì nó cũng ờ, không hợp lý lắm tại vì chết đinh thì cũng không, không nên đoán đáy và thường thì uh, nhiều người sẽ nhìn ở vùng MA 200 đó. Tức là sẽ có nhiều người chờ các phiếu này vùng MA 200 hầu hết cũng đang tiếp cận cái vùng MA 200 thì uh, xem phản ứng của nó để quay lại mạnh mẽ và nó cho thấy là uh, việc mua vào ấy, nó sẽ quyết liệt kiểu mua trần thì uh, nó nó sẽ có động lực để kỳ vọng là đáy và thường các cái đáy ở thị trường nam và những cổ phiếu mà yếu ấy, thì cá nhân du thấy là nó hay hình thành uh, hai đáy tức là đáy với kép thì nó sẽ tin tưởng hơn thế nên cái việc mà mua vào thì không phải vội vã thì cả nó hình thành một cái đáy nào đấy ở phiên nào đấy chúng ta đợi nó hình thành một cái đáy thứ hai nó test lại nó kiểm định lại rồi sau đấy nó confirm mô hình hay đáy nhiều người mua cũng chưa muộn còn uh, nhóm ngành chứng khoán thì nhìn chung thì nó cũng không có gì mới đúng không ạ chứng khoán thì cũng trao đổi nhiều lần thì nó vẫn là trong trạng thái sideways bò mòn đấy nó đang ở chu kỳ uh, điều chỉnh sau khi nó tăng quá nóng thì nó vẫn chưa có điểm mua đâu tốt nhất là đợi thôi còn người đang cầm cổ phiếu thì sẽ sẽ áp lực thôi còn cầm tiền thì rõ ràng trên đây có cái cơ hội những cổ phiếu này sau cứ mỗi ngày mỗi tuần thì nó cứ sụt giảm dần dần và nó ba trên năm lại thua lỗ thì nó chưa tạo một cái vòng xoáy ờ, đi lên được nó đang tạo thành những cái vòng xoáy cắt lỗ đối ứng ờ, hòn tuyết lăn tức là người ờ, này mua về xong cắt lỗ vào đầu người khác nó thành hiệu ứng mà mua lời người khác để mua và đẩy nó lên cao hơn nhưng tại những cổ phiếu đồng ngành như SDA rồi HCM, BND, VCI nó vẫn yếu như này thì có cái kỳ vọng gì mới cả còn uh, những cổ phiếu uh, các ngành khác ví dụ như đặng cà mau đặng phú mỹ năm nay cũng bị lời tương đối anh có quan sát thì thấy nó bị chốt lời nhưng mà nó vấn đề gì nhất là đặng cà mau thì đã vượt đỉnh rồi và cái khu vực kiểu này thì nó sẽ điều chỉnh nó có thể lên tiếp thôi xác suất thì nó cũng, cũng không gì xấu cả hay đặng phú mỹ hiện nay là một phiên giảm nhưng mà nó, nó cũng thiếu gì xấu nếu ta thấy nó tăng bốn phiên nó chớm vượt đỉnh nên nó có điều chỉnh nhẹ trở lại khối lượng nó cũng vừa phải và cái mức giảm chỉ hơn một phần trăm thì nhóm ngành này chắc chắn kết quả quý ba là tốt rồi vì quý hai nó tốt và và giá phân bón trong quý vừa qua thì vẫn tăng giá du thấy là kết quả kinh doanh nó nhiều khả năng nó vẫn tốt thôi và nó vẫn uh, có thể thì tác động tích cực đến ờ, các cổ phiếu này nó không áp lực cổ phiếu mà có cái kết quả kinh doanh quý ba thấp TCM hay là BMP là những cái, cái doanh nghiệp đã công khai về cái kết quả kinh doanh quý ba nó bị ờ, ảnh hưởng bởi dịch chuyển động khác thì tôi thấy nó cũng không có gì đặc biệt đến FPT thì nó đang đang cố tăng trên nay nhưng mà chúng ta thấy nó có hai cái đỉnh vùng 97 và dụ trao đổi trong tuần trước thì nó vẫn là một cái à, cái vùng sideways trong cái hình hộp chữ nhật nó cũng chưa gì mới cả nó vẫn sideways trong vùng từ 90 đến 97 và không, không nên mua khi mà nó đang sideways như này thứ nhất là chúng ta nên đợi thôi đợi khi nào cái mẫu hình này nó nó kết thúc và nó confirm hoặc là breakout lên 97 thì thì mới quan tâm hoặc là nó phải điều chỉnh về một cái mức nào đấy nó hấp dẫn hơn còn nó đang 50 50 này thì thì chúng ta thấy là có nhiều lần nó đã như thế nó lại sideways trở lại thì quá trình sideways nó có thể diễn ra trong nhiều tháng nên cái việc mà cố mua thì nó sẽ, sẽ không hiệu quả nhóm ngành bảo hiểm thì các anh du thấy là BBH cũng đang, đang tích cực dần dần trở lại trong những gần đây và nó cũng đang tác động đến những cổ phiếu bất, ờ, nhóm bảo hiểm khác và nhóm bảo hiểm nhỏ ví dụ như là BMI hay là MIG thì hiện nay tăng nhẹ nhẹ diễn biến của BH thì cái du thấy là nó khá tích cực và những quan điểm trao đổi tuần trước thì mình cũng thấy là cái cơ hội nó quay lại vùng giá 70 là cũng tương đối sáng mà rủi ro thì nó tương đối thấp thì người có thể cân nhắc được. tại vì nó đã vượt cái cản chéo của xu hướng hướng giảm ngắn hạn rồi và hôm nay nó cũng hơi chớm vượt cái xu hướng giảm trung hạn đấy nếu mọi người kể từ 2018 đến giờ thì ờ, nó là một cơ hội cân nhắc được vì cái quá trình ờ, tích lũy của nó trong thời gian qua thì dũng thấy là nó cũng tích cực theo hướng là đang xây các đáy sau cao dần lên hôm nay nó hơi chạm và nó lùi lại thì cái diễn biến của nó cũng đang dần tích cực trở lên nó khác các cái đợt tăng trước là nó thành những đỉnh nhọn và nó rơi luôn nhưng mà thế lần này nó lên và nó thành một cái đỉnh nhọn nhưng nó đi ngang và nó đang muốn đi tiếp thì nó là một cái tín hiệu nó có tích cực và cổ phiếu này dù nghĩ là cái xác suất về lại cái vùng 70 là tương đối cao vì ra cái cung của vùng 70 khi nó đi xuống rất là thấp không tạo thành những cái, cái kháng cự mạnh trên đường đi và đợt này mọi người thấy là tiền tham gia vào BVH rất là tốt thì nhìn chung thì ờ, vẫn là phân hóa thôi và mình thấy là nhóm ờ, ngân hàng nhóm chứng khoán thì vẫn đang là tiêu cực nhất và đang ờ, khổ cho người cầm cổ phiếu thôi còn người cầm tiền thì cái nhất đợi thôi có thể là vài phiên tới cũng có thể là tuần tới vài tuần tới mình không biết được khi nào tiền vào thì nó sẽ tạo đáy nhưng mà ờ, chúng ta kiên nhẫn đợi các cái tín hiệu để chúng ta mua vào tránh những việc mua sớm thì ta sẽ áp lực của khi là thua lỗ để bán còn những cái nhóm ngành khác ví dụ như bất động sản thì đến đoạn này cũng đa số sideways rồi nhưng diễn biến hôm nay các anh du thấy nó không có gì đặc biệt cả và nó sideways là chính thôi à, đô hay đây HDC mà nó không có gì đặc biệt nếu dòng tiền hôm nay tập trung vào nhóm thép và dầu khí bảo hiểm còn những cổ phiếu ví dụ như PVS thì hôm nay nó cũng chạm vào cái vùng đỉnh cũ ấy, cái vùng ờ, đỉnh như tháng 6 thì nó dội lại thì cũng hoàn toàn bình thường thôi và như trao đổi trong tuần trước hay vài tuần trước thì cá nhân mình vẫn nghĩ là cái, cái kỳ vọng của những cổ phiếu này sẽ là vùng đỉnh cũ thôi tức là vùng để cân nhắc để chốt lời thôi còn xác suất vượt của nó thì cái dụ của mình đang cao khi mà các thông tin về kết quả quý ba nó không thực sự tích cực theo những thông tin báo chí mà mình đọc và mình ờ, suy luận mình không thấy kết quả nó quá tích cực trong quý 3 để kỳ vọng quyết định thì có lẽ là nó là bên cũ chạm là đỉnh cũ để thì uh, xin phép được chuyển sang phần hỏi đáp dành thời gian nhiều cho cho các anh chị để trả lời các câu hỏi vâng ạ xin cảm ơn anh du ờ, về chia sẻ của anh về thị trường cũng như là các nhóm ngành bật trong phiên ngày hôm nay À, thì đi về phần Q&A ờ, để giải đáp những các câu hỏi của các anh chị khách hàng ấy. Thì đầu tiên có anh Phong có hỏi về uh, xin uh, anh nhận định về cổ phiếu uh, ờ, PVP và BCC ạ. Anh Du quan điểm gì hai về hai cổ phiếu này không ạ? PVP thì uh, ờ, Du nhớ đâu đó là nó là công ty con mà của Vivicha là một thuế vốn đúng không? Ờ, nó ở Upcom. Và đợt trước thì có đọc thông tin là thấy Vivicha muốn thoái thì nếu mà nhìn diễn biến của nó thì đang rất là tích cực. Thế là xu hướng của nó thì thì đang Ờ, hơn được rất nhiều phiếu dầu khí khác nó đã vượt đỉnh nó đi lên và xu hướng trung hạn hay ngắn hạn nó đang là tích cực còn rất nhiều cổ phiếu dầu khí khác hôm nay chạm cái đỉnh ờ, từ đợt tháng 6 thì đang bị thoái lui nhưng mà trường hợp cổ phiếu này thì nó đã vượt xa đỉnh tháng 6 từ lâu từ tháng 8 rồi là cái đỉnh tháng 6 nó không quá cao nó vượt thì triển vọng cổ phiếu này vẫn đang tích cực thôi tức là nếu mà anh đang nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ thôi thì nó cũng chưa có cái tín hiệu nào đảo chiều xu hướng ấy và nó đang diễn biến tích cực ấy. còn mua mới nó cũng được tại vì mua mới thì nó mới nếu mà tính về điểm mua thì nó mới uh, bắt đầu xuất phát từ cách đây mấy phiên thôi thì nếu mà mua như vùng uh, tích lũy của nó 17 18 thì hôm nay nó lên uh, à, hôm nay là lên 20 này vùng tích lũy từ 17 đến 18 7 thì uh, nó đâu đó khoảng uh, 56 phần trăm so với vùng tích lũy đó. thì nếu mà nó điều chỉnh uh, quanh vùng 20 ờ, này thì người mua được 19 20 thì cái đỉnh ờ, mới vượt qua là vùng 19 1 đến 20 thì ờ, ở ở upcom thì nó cái biên độ nó hơi rộng một chút và cái nó không phiên mở cửa ra đến những lúc nó hơi sai một chút ấy. thì cái du thì hay lấy đóng cửa nó thôi thì coi như kháng cự nó quanh 19 thì nó mới vượt ấy. thì nếu mà nó có cái, cái sự điều chỉnh ở trong các phiên tới về quanh vùng 19 đến 20 thì mình nghĩ là vẫn cân nhắc được và giả định như là mình đặt ra một cái kỳ vọng là nó tăng bằng cái nhịp tăng trước gần nhất ấy. mình giả định là nó tăng bằng cái nhịp tăng gần đây nhất là tăng từ ờ, từ 14 lên 20 thì ờ, chỗ này nó có thể lên tăng rất là tăng khoảng 6 ờ, giá thì tăng đâu đó đến khoảng 24 đấy là thuần về mặt lý thuyết các anh dung nghĩ là mình mua với một cái kỳ vọng nếu mà giả sử như anh mua mới với một cái kỳ vọng mình mua ở vùng 19 ờ, năm đến 20 cho kỳ vọng 24 tức là vẫn được 20 phần trăm và mình chấp nhận căn lỗ giả sử như đơn giản nó vỡ 18 là nó vỡ kênh giá này và nó thiệt hại đó khoảng giá rưỡi khoảng 7 phần trăm đúng không ạ đấy là một cái cái cuộc ờ, chơi mà chúng ta đánh giá rủi ro và kỳ vọng là nhiều là chấp nhận được tức là nó sẽ kỳ vọng gấp 3 lần rủi ro thì nó đang trong ờ, cái quá trình tăng của ngành dầu khí và cổ phiếu này thì nó vừa có cái lợi ích của ngành dầu khí mà vừa có lợi ích của ngành vận tải nữa thì nó tham gia cả hai lĩnh vực thì nó vận tải dầu khí còn với trường hợp của BGC thì ờ, các anh du thấy là nó có cái hiệu ứng từ các cổ phiếu mà được kỳ vọng ờ, từ đầu tư công ấy, thì bản chất thì nó là kỳ vọng thôi còn thực tế thì những cái ảnh hưởng của đầu tư công nó chưa tác động trực tiếp đến doanh nghiệp nhưng mà chứng khoán thì nó là thế tức là những cái gì mà nó là kỳ vọng và nó có động lực là nó đi lên rồi chứ nó không phải là đợi đến khi kết quả nó chứng minh thì đến khi kết quả chứng minh có thể là cái giá nó rất khác rồi thì cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu nhỏ và cái tính động cơ nó cao ấy thì ờ, cái đợt vừa qua nó cũng có một nhiều điều chỉnh và nó đang tăng trở lại hiện tại thì thấy cái cái xu hướng của nó kể ngắn hay trung hạn nó vẫn là tích cực còn điểm mua mới thì hơi khó thì cổ phiếu này nó không quá trình tích lũy là nó đủ ờ, đủ dài các nhịp nó, nó diễn ra liên tục thì nếu mà mua thì cái dung nghĩ là nó cũng hơi khó xác định để mua lúc này còn nếu có thì anh chị tiếp tục giữ thôi và mình chấp nhận mức thái lôi ví dụ như là 57 ờ, phần trăm từ cái mức giá nhất chốt lời thôi thì những cổ phiếu này thì thì thanh khoản nó nhỏ và cái biên độ nó lớn khi nó ở sàn HX biên độ 10 phần trăm nếu mà đợi các cái mốc bình xác nhận một rõ ràng mà để bán ra thì nó có thể gây thiệt hại các anh chị mình có thể đặt cái mức chưa lên stop là ví dụ nó sụt 7% từ mức giá cao nhất ở đấy thì mình chốt lời thôi còn điểm mua lúc này thì hơi khó nếu mà nhìn theo cách tăng của phiếu ờ, trong thời gian qua nó tương đối nóng và nó dựng cái góc ờ, góc nghiêng nó là tương đối ờ, dốc góc nghiêng đâu đó khoảng gần 60 độ thì cho cái trình độ vào đấy thì người thấy là nó nó sẽ rủi ro nếu mà một cổ phiếu nó tăng quá nóng và mình mua đuổi cảm ơn anh du ạ à, có anh à, có chị Lý Thị Quỳnh Trang thì có à, xin à, hỏi về nhận định thời điểm để này tích lũy VIX để nắm giữ lâu dài có được không ạ? Nếu anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu VIX nhỉ không ạ? Điều đốt không em? Đúng rồi nhỉ. VIX thì vẫn là một cái trường hợp mà giảm một cách rất là bất thường, giảm triền miên và cũng rất nhiều người hỏi về VIX hay là Vinhome thì thực ra vẫn là một doanh nghiệp lớn đầu ngành của của nền kinh tế doanh nghiệp lớn nhất trong nền kinh tế tập đoàn lớn nhất và có nhiều kỳ vọng nhất nhưng mà giá thì vẫn giảm có lẽ thì dung nghĩ là cái cái đợt tăng giá đầu năm ở tháng tư thì cái triển vọng với IPO VinFast nó tạo niềm tin về việc mà ờ, Vingroup sẽ được hưởng lợi từ việc IPO công ty con với vốn hóa rất là lớn ở trên thị trường quốc tế nhưng mà các cái quy định về thắt chặt cái việc IPO đấy của của Mỹ thì nó khiến cho việc mà khi biết cửa sau nó đang gặp khó khăn thì à, cái dung nghĩ là cái động lực của VIX để tăng giá thì nó sẽ phải đợi cái thương vụ VinFast thôi thì mọi người thấy là bây giờ tất cả cái nguồn lực của Vingroup nó đều bán bớt để dồn lực cho VinFast gần như một cái ván bài mà rất là lớn và nó thay đổi cái, cái doanh nghiệp ừ, của anh Vượng thì đây sẽ là một cái ờ, cái ván bài lớn và nó có thành công hay không thì chúng ta phải đợi thị trường nhưng mà IPO VinFast thì trường Mỹ sẽ trả lời câu hỏi đấy bản thân chúng ta không đủ cái cái khả năng đánh giá cái, cái việc thành công của thương vụ đấy và cái, cái giá trị thực sự của VinFast thì nếu mà thương vụ VinFast thành công và cái giá trị rất là lớn nhiều tỷ đô như anh Vượng kỳ vọng thì ờ, chắc chắn Vingroup sẽ là một cổ phiếu mà được cả thế giới người ta nhìn vào ánh mắt khác nhiều nhà đầu tư quốc tế người ta nhìn ánh mắt khác ánh mắt khác và người ta sẽ tìm mua và những nhà đầu tư Việt Nam thì cá nhân tôi nghĩ là lúc đấy sẽ có những cái cái nhìn nó rất tích cực còn ngược lại nếu mà thương vụ IPO nó chưa diễn ra thì nó rất khó đánh giá trong cái đấy các cái ờ, khoản thu của VinFast và cái thua lỗ của VinFast thì vẫn đang đang là gánh nặng đối với VIX và trong vài năm gần đây thì VinFast mỗi năm cũng tiêu tốn của VIX rất nhiều tiền càng ngày càng tiêu tốn hơn có lẽ câu chuyện ở góc độ cơ bản ấy, thì cái dung nghĩ là phải đợi cái hiệu quả của VinFast thể hiện bằng doanh thu và lợi nhuận hoặc là cái kỳ vọng của nó khi nó IPO trên trường Mỹ còn cái diễn biến của VIX tại thì nó vẫn là tiêu cực thôi diễn biến trong một tuần qua thì nó đang cố xây một cái đáy ở vùng 85 ờ, ấy. thì rất khó để để nói về VIX vì cái quy mô tài sản doanh nghiệp rất là lớn và những cái câu chuyện nó nó có tính đột biến ấy. nó không phải là một cái doanh nghiệp hoạt động đều đều như những doanh sản doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như Hòa Phát hay Vinamilk mà chúng ta có thể dễ ước lượng được được cái các cái biến số mà đây là một doanh nghiệp thực sự dung nghĩ là doanh nghiệp tuyệt vời vì ờ, tạo những cái thay đổi lớn cho nền kinh tế Việt Nam ấy và nó thay đổi hành vi người tiêu dùng rất là nhiều nên cái ờ, cái việc định giá vic với ờ, vinfast hiện tại dung nghĩ là rất là khó và cái việc mà kỳ vọng đâu là đáy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thông tham số về vinfast sự thành công của vinfast ở trong kinh doanh và sự thành công của tiêu e còn khi chúng ta không định giá được những cái đấy thì tốt nhất là đợi tín hiệu kỹ thuật thôi cái dung nghĩ là nếu nó tiếp tục rơi thì thì việc dò đáy thì không nên những ít nhất khi nào người thấy là nó vượt được cái kênh giá mà du kể từ ờ, tháng tư là ờ, tức là cái kênh giá giảm ngắn hạn ấy. ít nhất là phải có tín hiệu nó vượt được đã và bằng một cái phiên nào đấy ờ, tăng có khối lượng với mức tăng tốt từ 45 phần trăm trở lên thì mọi người thì có thể cân nhắc phải tham gia chúng ta thấy là nếu mà chúng ta mua đắt hơn đáy đâu đó 57 phần trăm thì nó vẫn tốt hơn là chúng ta mua mua đòn đáy thì mua đón đáy thì nhớ nó giảm tiếp 10 15 chúng ta còn thực tế là còn mua tốn kém hơn nhưng thà đợi đợi nó tạo đáy mà nó cao hơn đáy 5 7 phần trăm 10 phần trăm chúng ta mua nó rẻ hơn mà cái tinh thần nó sẽ đỡ mệt mỏi cái du nghĩ là nên đợi nó chưa có tín hiệu gì cả và đoán thì nó vô cùng lắm mình cũng không nên đoán thì nó thành những thói quen không tốt vâng ạ cảm ơn anh du ạ chị ờ, Hương có hỏi về uh, xu hướng quý 4 của dòng chứng khoán á, và thứ hai là điểm bán của SSI thì giá vốn của chị đang là giá 41.3 anh Dũng có thể chia sẻ thêm về nhóm chứng khoán được không ạ chứng khoán hiện tại ngắn hạn nó đang vào cái, cái chuyển thì ra cái chị nhìn thì nó đã tăng rất nóng rồi từ năm ngoái đến nay thậm chí nó tăng nếu mà tính từ tháng 5 đến bây giờ nó vẫn tăng rất là nhiều và hầu hết những nhà đầu tư mà giao dịch AI trong một năm qua thì hầu hết có lãi thôi tham gia là chỉ có những người mới giao dịch AI từ tháng đầu tháng 9 đến giờ lỗ một chút có thể cũng là nếu mà mình nhìn một cái câu chuyện ờ, xa hơn về ngành chứng khoán cái triển vọng của ngành vẫn rất là tốt cái việc ờ, xã hội hóa chứng khoán rồi đến các thị trường ấy. mình thấy là thanh khoản thị trường hay là cái điểm số thị trường trong một năm nay nó tốt hơn nhiều so với năm trước thì cái triển vọng thì năm 2022 thì mọi người đánh giá là tích cực hơn nữa nếu mà cái độ phủ vaccine của Việt Nam nó nó đủ tốt đến hết quý một nó không bị các cái đợt giãn cách lớn đó à, cộng thêm những cái gói kích thích kinh tế của chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp kỳ vọng là những khôi phục lớn lớn của nền kinh tế thì thanh khoản hay là điểm số thị trường nó còn chỉ vọng đi lên thì người thấy là nếu mà nhìn đến ai các cái đợt ờ, tăng trước nó luôn có những đợt điều chỉnh tương đối mạnh nhưng sau đấy cổ phiếu lại vượt đỉnh đi lên thì cái dung nghĩ là cả trong kịch bản tệ nhất của ngành chứng khoán tức là cái xác suất nó vươn lại cái đỉnh cũ ở trong quý 4 là tương đối cao kể cả nó có giảm sâu thì xác suất nó không vượt được đỉnh thì nó vẫn có một cơ hội nó về đỉnh thì rất nhiều cổ phiếu mà mạnh ý, thì ờ, sau một cái quá trình suy giảm mà nó vẫn có một vài lần nó sẽ cố vươn lên để nó vượt đỉnh thì quan điểm của du thì ờ, nếu mà cái giá vốn của anh chị mà thấp ý, thì, ờ, thì nên lựa các lỗ tại vì nó tránh để cái tình trạng giống như ngành ngân hàng ấy sẽ bị trượt thêm một đoạn nữa khi nào nó xây một cái đáy nó đi lên một sáu chiều muộn tại vì ta gặp nhau thường xuyên trong các buổi à, đồng hành giao dịch nhưng anh chị có thể nghe và các chị tìm những mua mới còn khi mà chúng ta chết định mà chúng ta xác định là mua để uh, tiêu lướt sóng ngắn hạn mà nó đã đã sai tức là xu hướng đi xuống và chúng ta còn thua lỗ thì thứ nhất là là cắt lỗ vì nếu mà nhìn theo các chỉ báo như EMA hay là RSI hay là MACD nó cũng đồng thuận thôi tức là mọi thứ đều đang trong một xu hướng đi xuống cả nó chưa có cho một điểm mua nào và cái mức lỗ nếu mà anh chị mua từ giá 41 đến giá hiện tại thì đâu đó khoảng là khoảng cái ba giá thiệt hại đâu đó khoảng năm bảy phần trăm anh dung nghĩ là hoàn toàn có thể cắt lỗ được cho cái tinh thần mình thoải mái và mình à, mình chờ đợi khi nào cổ phiếu nó thực sự tạo đáy nó thành sóng tăng mới thì nó mua tại vì chúng ta nếu mình nhìn cái trường hợp của các nhóm ngành ngân hàng ấy thì thì uh, cái quá trình đi xuống nó rất là mệt mỏi và nếu chúng ta cứ chủ quan giữ và đợi thì có thể chúng ta lại gánh chịu cái đợt giảm nó tiếp diễn như này rất là mệt mỏi thà chúng ta cắt lỗ chấp nhận những mức thiệt hại nhỏ và và đợi khi nào cổ phiếu nó tạo đáy nó hình thành những sóng tăng mới chúng ta mua mua lại cho đỡ áp lực thì quan điểm của du là như thế còn nếu mà đầu tư dài thì anh chị à, có thể làm dài hạn thì quan điểm về ngành chứng khoán thì hầu hết mọi người đều đồng thuận là nó sẽ tích cực hơn nếu mà nhìn theo góc độ cơ bản còn ngắn hạn nó đang là điều chỉnh hạn chế mình mua mới còn nếu mà bị uh, thiệt hại và bị kẹt thì nếu mà không quá áp lực thì mình có thể 50 ờ, 50 ừ, tức là mình giữ tiếp một nửa nữa để mình ờ, hy vọng thêm một tuần nữa chẳng hạn nó vẫn không đạt tiêu chí thì mình có thể chấp nhận các lỗ còn nếu mà quyết liệt thì có thể là khoan hết và đợi vâng ạ cảm ơn anh du ạ anh phi lưu thái có hỏi về cổ phiếu cag thì linh xin phép được trả lời về cổ phiếu này thì cag thứ nhất là thanh khoản của cổ phiếu này trong giai đoạn gần đây nó khá là khá là thấp à, và anh có hỏi mặt xu hướng ấy, thì linh ờ, nhìn vào cái đồ thị kỹ thuật của CG ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng của CG nó vẫn là cái xu hướng đi lên thôi à, tuy nhiên thì nếu mà nhìn kỹ về cái cái cái, cái diễn biến giao dịch giá của CG ấy, thì anh chị thấy rằng là à, rất khá rất khó để chúng ta có thể giao dịch ngắn hạn cho cổ phiếu này khi mà lên và xuống nó khá là sốc đó thì do đó anh chị ờ, nên cân nhắc khi mà mình tham gia mình ờ, giao dịch những ở những cổ phiếu này và một phần những cổ phiếu này nó cũng lên theo câu chuyện của ngành cảng biển Ờ, mà câu chuyện của ngày càng biển mà rồi nó khá là sáng thì đó là những cái mà thông tin mà linh chia sẻ với ờ, anh thêm về ờ, cổ phiếu CAG này ạ cổ phiếu này kỳ dị quá là thực ra không tích được đâu thanh khoản nó có phiên mạnh có phiên mất hút nó không thực sự có tính thị trường là rất khó phân tích và mình cũng chưa có thời gian nghiên cứu cơ bản của này có lẽ đó chỉ là trường hợp ăn theo ngành cầm tiền thôi còn về tính cơ bản hay là xu hướng của nó thì là rất khó phân tích những cái đợt tăng rất là nhanh và xuống rất là sốc anh quả thì quá bé tức là một vài cá nhân cũng tạo được sóng được nhưng tránh à, à, anh Minh có hỏi về xu hướng cổ phiếu gas và đạo phố Mỹ trong tuần này thì anh Du cũng đã vừa chia, chia sẻ với anh chị về cổ phiếu gas rồi thì gas hôm nay đã chạm cái vùng à, kháng cự à, như trước anh Du có trao đổi ở vùng 110 thì cổ phiếu hôm nay giảm ngược trở lại khi mà chạm cái vùng này thì cũng là một chuyện hoàn toàn bình thường chúng ta vẫn nhìn thấy một cái xung lực tức là khối lượng giao dịch của gas nó cũng khá là lớn Sau đó thì quan điểm của anh du là ờ, trạng thái quả gas thì vẫn tích cực ờ, đến thời điểm này của cổ phiếu này vẫn khá là tích cực còn về đạo phú mỹ thì cũng giống như là các cổ phiếu ngành ờ, phân bón khác thì đạo phú mỹ cũng chạm cái vùng vùng vùng sau khi vượt nhẹ cái vùng đỉnh trước đó thì cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại tuy nhiên thì quá trình điều chỉnh này của đạo phú mỹ nó cũng được coi là cũng khá là tích cực do đó thì xu hướng của cổ phiếu gas và đạo phú mỹ trong tuần này thì theo cá nhân linh nhìn thì vẫn đang vẫn đang review theo chiều hướng tích cực hơn là hai cổ phiếu này thì anh Du biết anh có có thêm có điểm gì về hai cổ phiếu này không ạ gas và đạm Mỹ ạ có điểm vẫn uh, trao đổi lúc đầu thì gas hay là p ờ, hay là đạm phú mỹ thì cũng đã có một nhịp tăng mạnh trong tuần vừa qua đến tất đến phiên hôm nay thậm chí là uh, như đạm phú mỹ tăng liên tiếp bốn phiên ấy, thì cái việc điều chỉnh một phiên nó cũng là hoàn toàn bình thường thôi và nó vẫn là khối lượng nó rất là thấp ấy. cái là gas thì nó sẽ có cơ hội hướng về cái vùng đỉnh cao hơn là vùng 115 vọng cách đây vài tháng mình đặt cái kỳ vọng này không phải là mới mà cách đây vài tháng mình đã đặt kỳ vọng này rồi và bây giờ nó đang xảy ra cũng tương tự như thế rồi nó có thể lùi lại một vài phiên rồi nó lại đi lên tiếp thì cái đỉnh 115 ờ, 116 nó sẽ là cái kháng cự mạnh hơn của gác còn như đạo phú mỹ thì nó lùi lại một phiên trong khi nó tăng nóng bốn phiên ấy, thì nó là hoàn toàn bình thường là vẫn là trạng thái mà ai cũng có lãi cả người thấy là ai mua t3 t5 đều có lãi à, ờ, hôm nay là cái trạng thái mà những người mua ở giá 32 đến 35 về chốt lãi thì vẫn là lãi 3 đến 5 giá đúng không ạ không ai lỗ cả và khối lượng rất là bình thường chưa có gì đột biến cả thì chỉ nghĩ là nó có thể nó tích lũy hai phiên rồi nó tiếp thôi thì thực ra là nhóm ngành nó ví dụ như làm của mau nó cũng đang thế cũng chưa có áp lực gì quay đầu đâu nghĩa là cái xác suất nó vẫn cao kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp ngành phân bón này nó rất tích cực chúng ta đấy là cái cái lợi thế của doanh nghiệp này vâng cảm ơn anh Du ạ anh à, Tuấn Phúc thì có hỏi về à, cổ phiếu NT2 thì NT2 à, hay nói riêng hay là nhóm cổ phiếu ngành về ngành điện hôm phiên ngày hôm nay khá tích cực ví dụ như là Pau này rồi Ri hay là Vĩnh Sơn thì một phần đến từ câu chuyện là kỳ vọng về việc mở cửa lại nền kinh tế và hai là câu chuyện Ờ, từ việc ờ, thiếu điện từ ờ, từ Trung Quốc thì hôm nay phiên thứ hai cũng đóng cửa một tăng một phiên trần không biết anh Du có góc nhìn gì về phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu này không ạ cổ phiếu này nếu mà nhìn trong trong mấy năm qua nếu tính từ 2016 giờ nó thực ra nó đi ngang nó không là sóng Có những đợt giảm rồi lại hồi giảm nó cũng không tạo ra nhiều cái chuyển biến nếu mà tính từ 2016 giờ tôi thấy là nếu mà nhìn rộng hơn thì nó gần như là một cái xoay quay trong một cái biên độ rộng và nó không tạo những cái đỉnh mới thực sự rất là mạnh và người thấy là nếu mà nhìn ngắn là nếu mà nhìn từ 2019 đến giờ thì nó vẫn là cái đỉnh sau đang thấp hơn ra nó vẫn là, là sóng hồi trung hạn nó không phải là sóng tăng hoàn toàn mới là vượt đỉnh đi lên nếu mà những người cầm cổ phiếu này trong vài năm qua tính ra giờ vẫn lỗ và thỉnh thoảng nó đột biến một vài phiên ấy. thì có lẽ câu chuyện mà thiếu điện từ Trung Quốc ấy, thì nó đang tác động tích cực đến ờ, các phiếu ngành này nhưng mà nếu mua thì cá nhân dung nghĩ là nó phải đợi nó tạo một cái đỉnh mới mà nó vượt xa so với lại cái cái đỉnh uh, cũ ấy. như thế mình uh, mình có một cái kỳ vọng nó sáng hơn còn hiện tại nó nó không phải là một cái sóng tăng mà đủ dài để để tham gia kiếm lợi nhuận trên đấy cả vì nếu mà một cái sóng dao động là sóng ngắn quá chúng ta tham gia sẽ không kiếm được nhiều lợi nhuận nó phải là những sóng tăng rõ rệt là những cái cổ phiếu mà gọi là uptrend ấy. thì chúng ta kiếm kiếm những lợi nhuận hiện tại nó không cách quá xa so với kháng cự nếu chúng ta từ 2019 ờ, đến giờ thậm chí là nếu mà nhìn ngay cả cái đỉnh của 2021 ờ, từ tháng 1 đến giờ cả những ai giữ từ đầu tháng 1 đến giờ thì vẫn đang lỗ thôi và chúng ta phải đợi ít nhất là nó phải vượt qua cái cản chéo nối từ 2019 đến 2021 thì đấy tầm nhìn cổ phiếu nó sẽ thay đổi thì ờ, cái kỳ vọng nó sẽ khác thì có lẽ phải đợi thêm nhìn cái khoảng cách này có lẽ phải đợi thêm nhất là hết tuần này thì lúc đấy cái đánh giá về về nhân trạch hai thì nó mới rõ rệt hơn là xem một tiếng nó đang có một sóng mới hay nó chỉ là giống các sóng co giật trước để để tạo những cú hồi chúng lại rơi thôi thì nó rất khó để chết tinh còn trường của bao thì có lẽ là rõ hơn thì nó đang diễn biến nó tích cực hơn ấy. anh du thấy là như thay đổi cái chị tuần trước thì nếu mà nó vượt qua cái, cái kênh giá giảm mà nó đã thiết lập từ tháng 1 ấy, thì hôm nay nó là phiên vượt qua rất là là tốt rồi Thế là Ờ, sau một phiên tăng phiên giảm tuần trước thì nó chạm kênh thì nó không bị lùi lại những cái đợt tăng của tháng đầu tháng ờ, tháng 9 thì đây là cái đợt ừ, nó vượt qua được cái kháng cự rõ rệt lúc này cái ờ, kỳ vọng của nó sẽ hướng về tầm 14 15 là cái cái đỉnh của nó ở tháng 3 và tháng 1 ấy. thì các du thấy là cái cơ hội nó bắt đầu nó mở ra nhưng mà ra nó không quá lớn và nó phù hợp với những ai mà à, số lượng lớn thôi chơi số lượng nhiều thôi còn đến mức phần trăm ví dụ như ở cái vùng 12 chấm x lên 15 thì nó đâu đó khoảng 10 ờ, phần trăm là khoảng ờ, à không hơn 10 phần trăm khoảng à, gần 20 phần trăm thì cũng chấp nhận được là nếu mà ngày mai nó điều chỉnh lại thì đến là cơ hội để cân nhắc mua vào vì hôm nay là phiên hôm qua là phiên chớm với cao hôm nay là phiên confirm với cao thì điều chỉnh lại có thể là cân nhắc được còn những cổ phiếu khác điện ví dụ như phản lại thứ thì nó giống như lt hai thôi nếu mà xét về bản chất thì từ 2019 thì nó là đi ngang như một cái vùng sideways và nó rất khó chết định người thấy là các sóng nó co giật giật trần vài phiên rồi lại sàn vài phiên nó rất nhanh và và không kịp giống nhanh đúng là nhanh như điện giật lên rồi giật xuống và nó không thực sự là sóng và như thế rất khó chết định cái tôi thấy là như kiểu của Pao thì có lẽ là thanh khoản nó đủ lớn và cái chen nó nhìn nó rõ hơn nhìn chết định nó còn còn dễ hơn là chết định những cổ phiếu mà thanh khoản nó thấp và nó co giật mạnh như phản lại hay là NT2 Vâng ạ, thì uh, anh Du cũng đã vừa trả lời câu hỏi về về Pau của anh Vũ, Vũ Đăng Thái ạ. Thì anh Vũ Đăng Thái câu hỏi về Pau thì anh Du đã vừa trao đổi với anh về cổ phiếu này rồi ạ. Uh, một anh uh, một anh chị có hỏi về cổ phiếu BCG Bamboo Capital thì Thế anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Bamboo Capital là cổ phiếu mà trước đây thì các anh đánh giá nó rất là thấp về mặt cơ bản thì doanh nghiệp từ khi thành lập và những cái ờ, hoạt động nó không tạo nhiều quả nhưng trong vài năm trở lại đây thì, thì những hoạt động của BCG nó càng càng mạnh mẽ hơn mà người ta đang lấn sân trong một số cái mảng khác ví dụ như là uh, ngoài uh, năng lượng tái tạo thì người ta đang tăng cả các doanh nghiệp công rồi các doanh nghiệp về bảo hiểm hay là cả lĩnh vực ừ, tài chính ngân hàng nữa thì các du thấy là cái tham vọng của BCG đang ngày càng lớn tức là doanh nghiệp đang có những cái chuyển mình nó rất là mạnh so với cái, cái góc nhìn về nó trước đây còn trước đây thì nó là một cái doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả và giá nó rất là tệ luôn hoạt động dưới giá 10 trong nhiều năm đúng không? chúng ta thấy là từ khi lên sàn đến 2016 thì doanh nghiệp có một cú rơi rất là mạnh về giá 4 rồi nằm bệt ở đây ờ, mất khoảng vài ba năm bốn năm năm nhưng phải ít từ 2016 đến tận 20 ờ, đầu 2021 thì vẫn dưới giá 10 đúng không ạ còn bây giờ bắt đầu với về mặt đất thì thực ra nếu mà nhìn cái đợt tăng vừa rồi thì nó cũng chưa tăng ờ, vượt lại cái cái thời điểm lúc nó lên sàn đâu từ 2014 đến 2015 đâu 2015 là những cổ đông mà mua hồi đấy giờ thì nếu mà cầm 6 năm ấy, thì về bản chất thì vẫn là chưa về bờ đâu và nó cũng ờ, chưa có nhiều cái động lực nhưng mà cái cú tăng ờ, trong vài tháng ngày đây thì khá là tích cực tức là nó vượt được cái đỉnh test từ khi lên sàn được mùng 15 16 và cái triển vọng giá về trung hạn thì nó đã mở ra cái triển vọng nó sáng hơn còn về ngắn hạn thì nó đang là sideways đâu nếu mà tính từ ờ, đầu tháng 9 rồi thì nó suy giảm đang sideways ra nó giống những cổ phiếu ờ, một số cổ phiếu ngành ờ, chứng khoán trước khi nó bị vỡ đó. cũng chưa thực sự quá tích cực phiên nay tiền vào rất là tốt này nay thì cổ phiếu tăng trần và thanh khoản tốt thì cái dung nghĩ là nếu mà cổ phiếu nó tiếp tục tăng giá thì thì nó phải vượt cái đỉnh cũ ở vùng 20 19 8 20 này thì cái giá hiện tại so với cái giá đấy nó cũng chênh nhau đâu đó có một thì hai giá thôi khoảng bảy phần trăm người nên cái nhẫn đợi nó vượt hẳn đấy với ờ, cái phiên mà vượt mà nó thuyết phục thanh khoản tốt rồi sau đấy nó điều chỉnh lại thì mọi người mua chưa muộn còn nếu như mà mua bây giờ mà mà bét theo cực và đỉnh mà nếu mà mua xong nó chỉ cần chạm đỉnh nó dội ngược lại thì nó sẽ bị tình trạng hai đỉnh hoặc thậm chí nó xoay quay tiếp thì mình sẽ bị mắc ờ, kẹt trong một phiếu này thì tốt nhất là nên đợi thôi nó vượt ít nhất là cái quan điểm du nó phải vượt qua cái vùng đỉnh cũ rồi nó điều chỉnh lại cho mọi người mua thì ừ. thường mọi người có hai lựa chọn là mua mua khi nó vượt đỉnh hoặc là mua khi nó điều chỉnh bí test trở lại hoặc là chia đôi ra mua thì như thế nó sẽ đảm bảo là mình đang đang tư duy là mình mua cổ phiếu mà nó đang trên xuống đi lên còn nếu chúng ta mua trong vùng sideways hoặc đang xuống đi xuống thì nó không phù hợp với nguyên tắc trading lắm thường là chúng ta mua với một cái cái cổ phiếu khi nó đang trên một xung lực đi lên tại vì cái quá trình đi lên thì sẽ nó sẽ giúp cái cổ phiếu nó tạo những nó tốt cho chúng ta thôi như, một người đấy những trường năm qua chúng ta chứng kiến những quả đi từng won hay là DGC là những cổ phiếu mà lên sau lại điều chỉnh xong lại đi lên thì những cái cú vượt đỉnh sẽ là những, những cái cơ hội để mình mình tham gia những đợt sóng tăng mới thôi còn khi cổ phiếu nó chưa vượt đỉnh thì nó vẫn là cái rủi ro đã có đỉnh trước đấy hoặc là nó nó là sideways bảo mòn thì hạn thì nó áp lực và cái bài học về những cổ phiếu này nó cho thấy là cho chúng ta thấy là có nhiều cổ phiếu trong quá trình lên nó có những cái đợt giảm này. và cảm tưởng như là cổ phiếu hết sóng rồi nhưng sau đấy nó còn đỉnh lên nó lại tạo ra những cái cái đất thang mới và thứ ra chết đinh thì thì phải chấp nhận bỏ qua những cái vùng sideways như này thôi ta sẽ mua khi nó tạo những cái đất thang mới nó hình thành những mặt bằng giá mới thế là nó đã kết thúc cái quá trình ờ, cái máu rồi thì có nhiều cổ đông có thể người ta lãi từ nhiều tháng trước mà người ta đang ngồi người ta chốt thì nó nó khiến những người mua đang gặp áp lực thì khi nào cái quá trình thay máu nó kết thúc và nó vượt đỉnh là mua đâu. không nên mua lúc này có điểm cuối cùng thế còn cái xác suất vượt đỉnh nó đang dần xuất hiện rồi vì hôm nay là phiên mà mà nó có thanh khoản trở lại và tăng rất là tốt tăng kịch biến độ nhưng tốt nhất là nên đợi vượt đỉnh thì đã có nhiều thứ chúng ta chứng kiến là nó lên đỉnh thành hai đỉnh và nó lại rơi đúng không nhất là đúng ngành ngân hàng tháng 6 là cái bài học rất là nhát tiền ở những trường hợp mà chúng ta nghĩ là nó có thể vượt đỉnh Đấy, dù có thể lấy ví dụ anh chị Techcombank đúng không ạ hai hai lần lên Techcombank không rõ lắm chỉ là một tiên phong banh trong đợt tháng sáu anh chị thấy là tưởng chừng như vượt đỉnh cho nó có những cái cú rơi ví dụ như cái phiên ngày 5 tháng 7 chúng ta tưởng như tiên phong banh sắp vượt đỉnh nhưng ngược lại nó rơi những cú rất là mạnh AB đúng không ạ BB đợt tháng 6 cũng là một trường hợp mà nhiều người nghĩ vượt đỉnh thì hai ba phiên khối lượng rất là lớn và nền tăng rất là tốt phiên nào ba phần trăm cái phiên này trong phiên tăng rất là mạnh thậm chí tăng gần trần rồi nó bị dội ngược lại chính vì thế chúng ta cũng không nên chủ quan thì mặc dù đỉnh nó rất là gần thì thôi nên đợi nó vượt đỉnh hẳn rồi ờ, chúng ta tham gia thì những cổ phiếu mà đang có tham vọng lớn từ hội đồng quản trị của doanh nghiệp người chủ tịch doanh nghiệp ấy, thì rõ ràng nó là những cơ hội chúng ta quan tâm được tại vì một cổ phiếu đi lên hay không ngoài kết quả cơ bản hiện tại thì nó phụ thuộc vào cái ờ, cái triển vọng ờ, của doanh nghiệp đấy là ngon nhất là cái ờ, cái tầm nhìn của người chủ tịch doanh nghiệp người ta có những cái tầm nhìn xa cổ đông rất là nhiều và chúng ta hưởng lợi từ việc mua và và trao tiền cho người ta giúp chúng ta kiếm tiền thôi nhất là những ông chủ đỏ cái dung những doanh nghiệp này đang có vòng mới về lột xác để thành những cái tập đoàn tư nhân lớn sau này thì cái cơ hội chết đinh nó sẽ rất là nhiều nhưng quan trọng là chúng ta đợi cái nhận đợi nó vượt đỉnh ta tránh cái đỉnh xuống này không kiếm vâng ạ cảm ơn anh du ạ À, chị Ngân thì có hỏi về xu hướng dài hạn của GSP thì uh, ờ, GSP Linh chia sẻ một chút là đang ờ, bật quên mất alo ạ có anh Vũ Trần Minh anh nào để đang bật mic thì em tắt đi À, vâng, Linh xin trả lời câu hỏi của chị Ngân về xu hướng dài hạn của GSP. Thì GSP đang trong một cái xu hướng tăng về dài hạn. Tuy nhiên thì à, nếu mà chị nhìn về cái giao dịch của, cổ phiếu này thì thấy rằng là nó sự rất khá là khó để giao dịch trong ngắn hạn khi mà những cái ờ, cái độ dốc tức là cái cái trend xu hướng của nó khá là dốc cho thấy là cái biến động ngắn hạn của nó khá là khá là mạnh ấy. À, còn à, thời điểm hiện tại thì đối với cổ phiếu này thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà đang có đang có cổ phiếu tiếp tục nắm giữ thôi còn chúng ta mua mới cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại thì à, thì chắc thì sẽ không còn một điểm đủ tốt để chúng ta có thể mua vào cổ phiếu này nữa rồi à, trong khi đó thì thay vì cổ phiếu này thì chị có thể quan tâm đến một vài cổ phiếu khác như gồm ờ, dầu khí ví dụ như là gas hay là à, các cổ phiếu uh, ờ, PVD, PVS thì nó sẽ có những cái ờ, tính thị trường cao hơn và nó có những cái yếu tố mặt kỹ thuật tốt hơn để chúng ta có thể giao dịch anh Long Nguyễn có hỏi về cổ phiếu Vinamilk và MBB có thể mua thêm không? Thì không biết anh Du có quan điểm gì về hai cổ phiếu này không ạ? Vinamilk và MBB ạ. Vinamilk thì uh, cái tuần trước tôi trao đổi nó đang tích cực dần tức là cái đáy nó đang xây khá là dài sau quá trình suy giảm chúng ta nhìn uh, ngắn hạn thì nó đang cái, cái uh, chu kỳ giá giảm và tiếp diễn từ tháng 1 đầu năm nay đến giờ nhưng mà chúng ta nhìn ngắn lại khoảng 3 tháng nay nó đã có những trạng thái đi ngang tích cực đang xây một cái vùng đáy trung hạn nó đang có những chuyển biến mới còn nếu mà thuần về mặt kỹ thuật thì nếu đợi nó vượt giá 92 thì mua thì hợp lý hơn nếu mà mua tiếp tại vì uh, ờ, mỗi chiếc đinh mà mua nó lại tiếp tục sideways chúng ta sẽ mệt mỏi thứ nhất là chúng ta không kiếm được tiền để đó thứ hai chúng ta sẽ mất cơ hội để mua những cổ phiếu mạnh khác còn nếu mà chúng ta nhìn cái xu hướng của nó dài hơn ấy, từ khi lên sàn đến giờ thì chúng ta thấy là đây là những cái cổ phiếu mà mà đem lại rất nhiều cái lợi nhuận cho các cổ đông à. còn ngắn hạn thì ờ, hay là trung hạn trong vài năm qua thì Vinamilk có tốc độ tăng trưởng nó không còn tốt nữa ờ, nó sideways thì nó suy giảm nếu chúng ta nhìn nó dài hơi hơn chúng ta nhìn doanh nghiệp khi lên sàn rồi thì giá nó tăng ờ, đâu đó khoảng 30 40 lần từ khi ờ, niêm yết đúng không ạ khoảng 30 lần đem rất nhiều cái cái, khung, cái lợi nhuận cho các cái cổ đông là khách hàng cá nhân chính là các cái quỹ lớn ấy, gồng gánh thị trường trong rất nhiều năm còn nếu mà nhìn ờ, theo sóng dài thì ra cái cú giảm của Vinamilk trong Ờ, vài năm qua thì ra nó làm cái ờ, sóng điều chỉnh bình thường thôi thì nó tăng trưởng đâu đó khoảng là 10 12 ờ, năm rồi thì nó điều chỉnh mới có 3 năm thường những quá trình điều chỉnh nó diễn ra khoảng một nửa thì gian tăng trưởng còn những doanh nghiệp mạnh thì nó chiếm 1 phần ba quá trình tăng trưởng thì nếu mà chúng ta xét cái quá trình sóng tăng của Vinamilk khoảng 12 năm thì nó mới điều chỉnh 3 năm thì nó chiếm đến một trong một phần tư nó có điều chỉnh khoảng 4 đến 6 ờ, năm là hoàn toàn bình thường và đó nếu mà nhìn như thế thì chúng ta thấy là cái cái triển vọng của mưu về dài hạn thì nó vẫn tích, rất tích cực nó chưa quá tiêu cực nhiều người lo ngại còn những cái triển vọng ngắn trung hạn thì ờ, ta chỉ nhìn từ 2018 đến nay thì nó vẫn là một cái sóng xuống và nó nó chưa phải là một cái sóng ờ, tăng trưởng vì ra bản chất doanh nghiệp thì mấy năm gần đây cái tốc độ tăng trưởng nó gần như đi ngang thậm chí tăng trưởng chỉ năm bảy phần trăm thôi trong đấy trước đây cái định giá của Vinamilk thì PE nó thường tầm đến 22 25 lần đúng không anh chị theo dõi thì khi mà tốc độ tăng trưởng nó thấp đi thì khó thể đòi hỏi một cái bằng tăng giá cao được nhưng mà về triển vọng ngắn hạn thì cánh dung nếu nó vượt có 92 thì cái đợt hồi phục nên tầm giá lại trăm hoặc là trăm năm thì nó có thể xảy ra tại vì anh chị thấy là trong vài tháng qua thị trường có vẻ đang đi tìm, tìm kiếm những cổ phiếu chưa tăng hay là những trường hợp của gap là trường hợp mà Đấy, nhưng của BVH là những trường hợp ở tính từ đầu năm nay thì mức tăng rất là yếu và đợt này dòng tiền đang tìm đến tức là người ta đang đang thiếu cơ hội thiếu ý tưởng giao dịch mà banh chứng khoán đều giảm người ta bắt đầu đi tìm kiếm những cơ hội những ngành khác còn như Vinamilk là một trường hợp cân nhắc được tại vì nó đã suy giảm từ đầu năm mà nó cũng chưa vùng đủ lớn có thể sẽ có một nhịp à, cân bằng giá này quanh vùng trăm thì nó lý đó thì cổ phiếu này thì nó vẫn là những cái trụ cột của thị trường và là, và là cái cổ phiếu nằm trong danh mục của các quỹ nhất là các số chúng ta ờ. là vẫn có những lúc mua những cái thì cái dung nghĩ một cái cú hồi phục lên đâu đó cú 100 thì có thể hợp lý và mình có thể cân nhắc mua khi nó vượt 92 thì nó sẽ hợp lý hơn là là mua bây giờ tức là đợi kiên nhẫn khi nào có phiên vượt 92 thì nhận mua vào thì lúc đấy cái view đấy là bắt đầu vào sóng hồi phục còn có hỏi nữa ông Linh ơi dạ cổ phiếu về cổ phiếu MB anh ạ là MBB vâng. MBB thì cứ du trao đổi từ đầu buổi nó bị ảnh hưởng của phiếu ngành ngân hàng ấy. nó ở trong cái nhóm mà đỡ xấu hơn những cổ phiếu mà đã phá đáy thôi vì những cổ phiếu như công thương hay là VIB hay là Report đã phá đáy nó thì xuống tận dưới đây rồi nó chạy rất là xa để chúng ta so sánh đúng không ạ công thương thì nó phá cái đáy ờ, tháng 6 ờ, từ lâu rồi à, đáy tháng 7 thì tháng 8 nó phá sau đấy tháng 8 thì tháng 9 nó phá và hiện tại nó cũng không có cái cái đấy là nếu thậm chí nó vỡ cái hôm nay 200 bây giờ nó chỉ có cái hỗ trợ mạnh ở vùng đâu đó khoảng quanh 24 này thì được coi là một cái hỗ trợ mạnh thì nó là cái cái đường uh, nối từ đỉnh vào tháng 10 năm ngoái tức là nếu về đây nó sẽ tương đương xuất phát từ tháng cái thời điểm xuất phát từ tháng 10 năm ngoái thậm chí tháng 1 năm nay lúc đấy có những cái việc tăng giá trong 8 tháng qua nó bị trả hết và nó nó sẽ xuất hiện những đợt ờ, bắt đáy để đưa cổ phiếu đi lên nhưng mà thường những cổ phiếu mà suy giảm mạnh như này thì nó sẽ khó có cơ hội vượt đỉnh trong ngắn hạn nó thường chỉ có là những cú hồi thôi bây giờ cái triển vọng vượt đỉnh của công thương bắt đầu khó rồi thì MB là trường hợp mà Dũng nghĩ là nó sáng hơn nó giống như cách là những trường hợp mà nó còn gần với đỉnh và những cổ phiếu nào mà trong các đợt suy giảm chung của thị trường hay là đợt suy giảm chung của ngành ấy, và nó không bị giảm nhiều so với đỉnh thì thường sẽ là những cổ phiếu có cơ hội vượt đỉnh nhất còn mua thì ờ, nó tương đối khó nghĩ tại vì nó đang ở sát hỗ trợ nó cũng không biết là nó có bị vỡ hỗ trợ như kiểu của, của công, công thương hay không và như tech hay MVB nó đang trường hợp mà sát hỗ trợ thì giả định ví dụ như trong trường hợp mà nó không vỡ thì ờ, cái phiên ngày mai ngày kia khi nó chạm cái vùng hỗ trợ quanh 265 đến 27 là cái vùng mà nó giữ cho cổ phiếu trong nhiều tháng qua và nó đẩy lên với khối lượng tích cực hơn phiên hôm nay ví dụ như trong phiên ngày mai phiên ngày kia mà nó vỡ vùng 27 nhưng cuối phiên nó lại nằm trên hai bài và khối lượng nó lớn hơn hai phiên gần đây nhưng hai phiên gần đây nó nó thanh khoản đâu đó khoảng 12 triệu 13 triệu phiên thì như thế thì cứ nên mua còn hiện tại thì hỗ trợ không phải lúc nào nó cũng tốt đâu tại vì giống như một cái đập ngăn nước ấy, mà chúng ta đứng ở cái mép đập mà nó vỡ đập thì nước nó sẽ tràn nó sẽ rất hầu hết những cổ phiếu mà bị vỡ hỗ trợ sẽ rơi rất là nhanh ngược lại kháng cự nó không phải lúc nào nguy hiểm vì kháng cự nếu nó vượt qua thành phố rất là lớn thì chúng ta phải quan sát và và đợi tín hiệu hành động thôi và thường người ta đợi tín hiệu bằng nến thôi các cái, cái nến xuất hiện mà là những cái nến búa những cái nến xanh rỗng khối lượng lớn giá tăng so với mở cửa và nằm trên ờ, hỗ trợ khối lượng tốt hơn ngày thường gấp, ờ, gấp rưỡi thì tốt thì đấy là tín hiệu mua còn nếu không thì nên quan sát thôi anh dung nghĩ không nên mua vì nó đang 50 50 rất là mong manh mình thì chết định thì sẽ hạn chế ra quyết định ở những cái xác suất mà mà rủi ro đang cao hơn là một thứ hai những cái gì 50 50 mình cũng hạn chế trong thì góp ý của mình như thế đó vâng ạ cảm ơn anh du à, do thời lượng chương trình cũng uh, có có giới hạn ấy. Thì, uh, xin phép được uh, linh xin phép trả lời câu hỏi cuối của của một uh, anh anh chị khách hàng nữa trước khi chúng ta kết thúc chương trình ạ thì anh uh, anh Hà Phan anh uh, có hỏi về cổ phiếu KBC và Tiên Phong Banh theo chiều giữ ạ thế du có thể trả lời nhanh nhanh nhanh này của anh ừ. hà phan câu hỏi này không ạ thì chiều giữ hai cổ phiếu này ạ hai cổ phiếu này thì ra với tiên phong banh thì vẫn là tích cực mà quan điểm của du thì như trao đổi tuần tuần trước ấy, thì mua mới sẽ khó nghĩ hơn thôi tức là những người mà mà chấp nhận mua mới trong khi cổ phiếu này đã tăng đâu đó khoảng à, ba gần 30 phần trăm trong một tháng rồi trong khi cả dòng banh thì đang đi xuống ấy. thì quan điểm của du thì, thì à, nó vẫn là tích cực nó chưa gì xấu còn người đấy nó tăng bốn phiên bốn phiên liên tiếp hôm nay nó chỉ điều chỉnh được một phiên và khối lượng thì nó đột biến so với cách đây mấy phiên nhưng so với phiên tăng gần nhất thì không có đột biến cá nhân du nghĩ với những cổ phiếu này thì mọi người chỉ đơn giản là cứ để cho lợi nhuận nó chạy theo thị trường và mọi người chấp nhận một mức ờ, thoái lui đâu đó khoảng 5 phần trăm so với giá cao nhất tức là khi nào giá quan sát có chạm cái giá cao nào đấy nó năm phần trăm trở lên chốt lời chấp nhận là cả như thế là mình không cố đoán định khi nào nó thoái lui năm phần 5% xuống mức cao nhất thì mình chốt và cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu mà đang khỏe nhất dòng banh thì nên tiếp tục nắm giữ thôi còn cổ phiếu kinh bắc thì ờ, như theo đổi tuần trước dù cũng theo đổi các anh chị là nó vẫn là một cái xu hướng 50 ờ, 50 trong ngắn hạn tức là một cái cơ hội đánh giá 50 50 thì vì cái đỉnh mà vùng 46 47 nó chạm lên mà nó bị dội lại nó vẫn có cái rủi ro hay đỉnh nó chưa thoát ra được và ngắn hạn thì nếu mà nhìn theo xu hướng thì nó chưa phải là xuống xuống là nếu chúng ta nhìn cái xu hướng tăng từ tháng ờ, tháng 7 giờ nó vẫn là một xu hướng tích cực thì nó chưa có lý do để bán cả thì nếu như cái tỷ trọng của anh chị cầm quá nhiều mà mình thấy là trong trường phóng nghĩ như này mình có thể chuyển về 50 50 tức là mình giảm đi một đường và mình để một đường bảo hiểm tiếp khi nào nó vỡ cái kênh giá mà dù kẻ đấy ví dụ như như này nó sẽ vỡ cái vùng giá đó đó khoảng 41 à, là tương đương uh, tương ứng là thấp hơn mấy cái nến mà nó đã thấp nhất trong vài tuần gần đây thì có thể cân nhắc việc uh, phải thoát ra còn uh, kịch bản tích cực thì nào thì tuần thứ 47 thì nó sẽ vươn lên những đỉnh giá cao hơn còn hiện tại thì xét trong cả ngắn hạn hay trung hạn hay là những cái điều kiện mà đã phân tích thì cái dụng là anh chị nên áp dụng thì 50 50 à, thì tổng một nửa nếu mình cầm nhiều cầm ít thì vỡ 41 thì mình cắt lỗ còn ờ, quan sát được vùng 47 nếu nó vượt được thì mình giữ còn không vượt được 47 chạm đến mình bị tụt lại bán còn hiện tại thì nó chưa phát đi tín hiệu nào tích cực tích cực